thì hôm nay tôi sẽ chơi Thánh vùng Tôm anh em nhé Đấm phát chết luôn Tutka Đấy, tôi sẽ nuôi con Tutka và tôi sẽ nuôi nó lên 3 sao Sau đó thì tôi sẽ dồn toàn bộ đồ cho con Tutka Để cho con Tutka nó thử thể hiện xem là liệu rằng một cái con uh, cái con tướng một tiền một đô với giá trị là một đô Cái sức mạnh của nó như nào Đây rồi, ok, vô luôn Đấy, ừ.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 việt tùng anh em huỳnh thanh ngọc và anh em tú nguyễn cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh cảm ơn anh em rất nhiều đây rồi anh em ơi Thánh Phồng lên là hai sao này <laughs> Con này là phải lên 3 sao anh em nhá Đấy một đô thì chắc chắn là phải lên 3 sao để mới chơi được rồi Rồi xem là có đồ Lấy lốt đồ chốt đồ Chắc chắn là tôi sẽ phải lấy những cái món đồ mà gây đam Đấy Đấm là phải khỏe Cái ưu tiên hàng đầu nó chắc chắn nó phải là gây đam Đấy Tận dụng tối đa cái sức mạnh của cái skill của con này Skill con này nó chính là cái việc là ờ, hất tung đối thủ lên trên trời và gây choáng nhưng mà đồng thời là x6 lần cái sức mạnh tấn công. Đấy là sức mạnh tấn công càng to thì đấm càng khỏe thế đó. Nên là lấy đồ thì chắc chắn là sẽ phải lấy đồ đam rồi. Có thể kết hợp được với cả 4 bit hoặc 6 bit cũng được. Con này nó sẽ gia tăng cái sức mạnh của nó hơn. Nếu mà gây đam được to. Bộ bit thì chắc chắn là đam to nhất rồi. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi chưa có bit Chưa có bit ở đây Thôi chưa tạm Lắp con gấu vào chơi anh em ạ Đầu game hiện tại thì có hai sao Nhưng mà chưa có Selegi Nên là có thể là chúng ta cứ tạm thời chúng ta câu gấu đi Đấy còn bây giờ đang yếu thì Chưa chắc đã đánh được chuỗi thắng đâu Có khi là lại phải đánh theo cái kiểu dạng là bổ củi cầm chừng đã À đây rồi Ui ôi bạn ơi Ghép bờ linh xong rồi lại để có hai con ở trên bàn cờ ạ không hiểu kiểu gì <laughs> Thế thì là eco đánh chuyện thắng đấy Ảo thật đấy Như này là thế nào Thực ra nếu mà cho ba con vào có khi là ăn tôi rồi đấy Anh em ạ Thằng này có con, con, sâu sâu vừa linh ờ, cũng căng đấy, Nếu mà cho ba con vào thì có khi lại ăn vớ vẩn ăn được cái chứ Ờ Thế thắng à <laughs> Chưa muốn thắng anh em ạ Ây à Bài ra như này là, là chơi ờ, kẹp uh, sát đao Devil vào chơi Demon à? Cũng được. Hai bit kẹp Demon. Thôi thế, thế thế thì chốt đồ luôn anh em. Xác định là nếu mà thắng thì đánh chữ thắng luôn anh em nhá. Ở đây ghép được cái um, cái cái giáp thép tôi ghép luôn. Rồi. Đây lấy cái que luôn, đằng nào cũng phải lấy thôi. Những cái món đồ này Những cái món đồ sẽ phải lấy Ra ngoài thắng thì mua con súng Ra ngoài thắng chúng ta sẽ mua thêm con súng Thắng rồi không? Ơ, ơ thắng rồi không? Thắng được không? Thắng được không? Thắng được không? Ui, vớ vẩn thắng này Thắng được Anh em ui, thằng này mạnh thế mà cũng thắng được này Được đấy Nó giống tôi Thằng này nó không áp cấp được nó kẹp được vào Exit vào nhưng mà nó không áp cấp được Ừ phải mua ở con cây nữa anh em ạ Mua cả súng lẫn cây Ui rồi tôi chết rồi Không kịp mua con súng rồi Chán thật đấy Thực ra là quả đấy là tôi vẫn ưu tiên mua con cây hơn Về cơ bản này con cây này nó có thể nó sẽ lên được hai sao sớm anh em ạ Ở đây là tôi đã có con unicorn rồi mà con cây này nó gọi đệ nó kẹp với cả bộ bit thì nó cũng rất khỏe đấy. Mấy con đệ nó tăng đam mà. Thế tôi quả đấy tôi ưu tiên mua con cây trước con súng. Nhưng mà cũng định mua con súng bán không kịp anh em ạ. Thế này. Thôi rồi không sao. Thì vẫn đang tận dụng cái sức mạnh của những cái con đang có đây. Được đấy, vẫn giữ ở chuỗi này anh em này Hay Đấy nhưng mà bây giờ tôi cần là cần gì Cần bộ Wario Wario ra đi Vẫn chưa có con Wario nào anh em ạ ba Hunter Ok khi là lấy ba Hunter trước nhỉ Ừ ba Hunter nhưng mà ở đây là Hunter có Egosit thì cũng rất là ok Có thể giữ được chuyện đấy Bán đi Bán đi áp cấp Bán áp cấp Ok, lên 6 luôn anh em ạ. Đang có chuối thì cứ giữ cố gắng giữ cái chuối này thôi. Thực ra cái việc áp cấp sớm thì nó sẽ ra được những cái con ở trong cái bộ Warrior hoặc là cái bộ Beat ấy, nó có con gấu hoặc là có nó có cái con Doom ấy hoặc hoặc là Kunka. Đấy. Up lên level 6 sớm thì dễ ra những con 4 tiền thì nó sẽ dễ form được cái bộ 6 warrior hoặc, hoặc là 6 bit sớm. Chơi cái bộ này đẩy cấp sớm anh em ạ. Nó không giống như là chúng ta chơi mấy cái bộ như kiểu dạng Greater hay là giống như mấy cái bộ Goblin thì giữ ở level thấp roll thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đây là Exit Ranger vớ vẩn lên được 2 sao ấy. Nhưng mà nó lại cho bài này nó lại cho nhiều Exit nhỉ? Anh em nhỉ? Nhưng mà không Anh em ạ Thôi Thế thôi ba Hunter kích hệ thôi Tí nữa chuyển sang là chơi uh, Wario thôi anh em ạ Nên là tôi không mua đâu Tôi để giữ tròn tiền luôn anh em nhé Ra ngoài giữ tròn tiền thôi Bởi vì là hôm nay là tôi nói là làm content là chúng ta sẽ Chơi là chơi theo cái content Dồn đồ cho con Tutka Đấy Nên là thôi Tí nữa mà up cái con này xong rồi cũng phải form 9 warrior sớm hoặc là 6 bit sớm thì cũng bán thôi anh em. Bộ này là nó tiêu chuẩn nó ở level 7 là nó sẽ là là 6 warrior kẹp với cả hai glacier rồi. Đấy hoặc là có thể là 6 bit. 6 bit thì kẹp với gì? Kẹp với demon. Thế thôi. Chứ còn không có không kẹp được Hunter ấy. Đấy vấn đề là nếu mà chơi Hunter mà kẹp 6 bit là phải chơi ở level 8 thì mới chơi được. Thế là thôi. Đây rồi Warrior chỉ cần ba con thôi mà ba Warrior kẹp với cả ba Hunter Đấy mà nếu mà nó ra đủ 6 Warrior thì chắc chắn là nó sẽ là 6 Warrior mạnh luôn Chứ không cần phải kẹp thêm Hunter làm gì cả Bộ Hunter này sớm muộn thì tôi cũng sẽ bán thôi Ui có thằng Assassin có vẻ khá căng nhá Thằng Assassin khá to đấy nhá Mong là sẽ không gặp cái thằng Assassin ở round này anh em ạ Nếu mà gặp round này chắc là mất chuỗi đấy nó có con ốc hai con thị vệ hai sao Và cả con sao blacker cũng lên hai sao rồi Đừng gặp nhá, đừng gặp nhá Đừng gặp nhá, round sau gặp thì ok Round 11 gặp thì xếp lại bài là được Ok, chưa gặp Hay lắm Thế thì chuỗi này còn <laughs> còn giữ được dài anh em ạ Chuỗi này còn giữ được dài Round sau là biết chắc chắn là gặp Assassin rồi thì quá đơn giản rồi Quá đơn giản rồi cho lộn co lên trên thôi lộn co lên trên tăng cơ phía xuống phía dưới là xong thế là giữ được chuỗi ôi rồi sao mà cái trận đấu này nó mãi nó không ra cho tôi một con warrior nào vậy từ lấy giờ vẫn hai con tất ca với cả con ách này cay thật để tôi tính lại xem là đã gặp cái thằng assassin chưa nào xem lại cho chắc đúng rồi chưa gặp thằng assassin anh em ạ chưa gặp thằng assassin chính xác ngon rồi Round sau là sẽ gặp Assassin ấy Round sau ấy Thằng này là nó thiếu một Assassin nữa thôi Nếu mà round sau mà nó 6 Assassin thì, thì, thì, thì, thì chắc là không ăn được Nhưng mà nếu mà nó vẫn là ba Assassin thì tôi vẫn có cửa ăn được Đấy, kể cả là ốc lên được 2 sao Thị vệ lên được 2 sao hay là Soundbreaker lên được 2 sao Nhưng mà cái Celezy của nó khá là quan trọng Celezy mà chưa đủ 6 Assassin mà mới chỉ là kẹp được 3 Assassin thôi ấy, thì nó vẫn rất là ok Đấy, cái bộ Hunter kẹp Exit rồi kẹp bit đầu game thì đam của nó là khá to. Đây rồi, có đồ nhá. Rồi, lộn lại rồi anh em. Áp cấp không? Thôi, cứ áp cho chắc anh em ạ. Áp cấp cho chắc thêm một con Hunter vào và nó được cộng Celery bit kẹp với cả Hunter thì nó cũng cộng thêm được 30 đam cho con con thỏ thì nó cũng to đây anh em. Nhá. Rồi. Đổi lại cái giáp thép cho con unicorn đi. Xem nào, có lấy được cái đồ gì không? Mặt lạ hút máu à? Chốt đồ không nhở Thực ra tôi muốn lấy cả cái chén thánh nữa Tức là tôi rất là phân vân hai món đồ này Thôi từ từ đã Từ từ anh em ạ Đợi round 15 đi Nếu mà round 15 nó có cái uh, Một cái món đồ gì đấy tôi sẽ lấy cái còn lại Thế cho nó chắc Chứ còn bây giờ mà lấy một tí nữa Thừa cái mặt lạ hút máu thì cũng không cần thiết Tôi chỉ cần một cái thôi Đấy hoặc là một cái chén thánh nữa chứ cũng không cần hai cái Thôi cứ từ từ đã anh em Rồi hay lắm Thế là tôi đã giữ chú ấy Ok đây rồi Úi dồi ôi bây giờ mới ra Đùa à? Đợi mãi từ đấy đến giờ Đấy thế này là có ba warrior này Cứng này Như này đủ cứng nhá Cái con thỏ này thì uh, Chúng ta sẽ giữ nhá anh em nhá Tí nữa có thể là sẽ lên hai sao thì nó sẽ là con gây đam được Là con co gây đam Trước khi chúng ta có đủ bộ 6 warrior thì phải chơi kẹp hunter vào anh em ạ Giữ chuỗi Đánh cho nó cẩn thận Ok Thằng này có phải là cái thằng mà từ lấy giờ nó sang soi tôi không nhỉ Trông ờ, chả có cái cửa nào ăn được mà mà, mà cứ sang soi thôi Ảo thật đấy Ủa cáo này Kéo à? 4 bit à? 4 bit thì thay con gì ra? Thực ra 4 bit Celery là mạnh đấy nhá. Thôi bỏ Hunter luôn anh em ạ. Celery 4 bit là nó đủ mạnh rồi. Đấy nhưng mà lại thừa một slot. Thừa một slot. Cho Tuka vào ngon hơn. Ok, Tuka 1. Hơi ảo một chút. Nhưng mà như này tôi nghĩ là là, là được. Giả sử nhưng mà cái round này có thua ấy Thì tôi sẽ bán cái con yêu con phía dưới đi Lấy 40 tiền Nhưng mà tôi nghĩ là round này chưa thua được đâu Bộ này thì có cáo trọt thì cũng khá là ok Mặc dù là cáo bây giờ cũng giảm sức mạnh khá khá Nhưng mà nó kẹp 4 bit vào thì nó vẫn mạnh em ạ Skill thì giảm sát thương nhưng mà Nó đang ở trong cái bộ 4 bit Tức là nó đấm nó vẫn rất khỏe Được không? Được chứ, làm gì có chuyện thua Khỏe mà Ok Vẫn ăn được Đấy Đấy u rồi Tí nữa dồn đồ cho Tuka đấm chắc là khỏe lắm rồi Ê, gấu luôn này Vai đái Hay chơi 6 ít nhở Thiếu con gì Thiếu con sâu Thiếu con sâu Thiếu con Otto Hunter Thiếu con sâu Thiếu con ngộ không 5 bit rồi Thiếu con sâu thôi là, là được 6 bit Tất ca chơi với 6 bit Đấm thì cũng khỏe đấy Rồi cứ từ từ đấy anh em ạ Bình tĩnh Thằng này cũng lên được hai con con Heaven Bomber sớm đấy Tôi mà là thằng này tôi chuyển ra tôi chơi God Heaven Bomber có khi lại khỏe hơn Chứ còn kẹp uh, Goblin rồi thì, thì kẹp Human các thứ vào không ăn thua anh em ạ Đã ra bài như thế là xác định là là, là chơi uh, bài khỏe luôn Rồi, run thôi anh em ạ Phong bài đó sáu Warrior này Lấy 6 Warrior vào không 6 Warrior 4 bit ở level 8 Ổn luôn ở tại cái thời điểm hiện tại ấy, thì Tôi nghĩ là ổn Với cái line up này mà form được ở cái thời điểm hiện tại thì là ổn 6 Warrior 4 bit ở level 8 Round 16 lên 8 luôn ưu tiên giữ chuỗi cái đã 6 Warrior 4 bit Đấy chúng ta form một cái đội hình mạnh ở level 8 đã sau đó thì chắc là tôi dừng lại ở 8 tôi roll thôi Roll cái con Tutka lên 3 sao nha anh em nhá Thực ra tôi định roll ở 7 đấy Nhưng mà nó ra cái bài như này thì tôi tôi nghĩ là sẽ lên 8 Hơi lên 8 thì cái cái phần trăm mà cái con Tutka này nó lên được 3 sao Nó bị giảm đi một chút Nhưng mà không sao cả anh em ạ Bù lại chúng ta giữ được cái chuỗi Kiếm gãy này Được Uh, cướp điên luôn như gì nữa cái cướp viên này hay lắm nhá Nếu mà anh em chưa biết ý, cái cướp điên ý mà kẹp cho cái con tút ca này Là khi mà nó tung skill lên ấy Là nó sẽ được tăng tốc đánh luôn Đấy bởi vì cái cái skill của cái con con tút ca ấy Nó lại chính là một cái cú crit Đấy nó coi như là một cái cú crit luôn nên là cái con Tutka này khi mà nó tung trưởng ấy là nó như là cái crit luôn Nếu mà anh em ghép được cái cướp điên cuối ấy thì nó sẽ là tăng tốc luôn tăng tốc sau khi mà mà tăng uh, gọi là tung skill rất khỏe mà cuối game chơi gì nhỉ có chơi 9 war không nếu mà chỉ chơi 6 warrior thôi thì bán cái con god ở war là đi cũng được bởi vì cái con tất cả này nó không phải nó chỉ có mạnh ở trong cái đội hình 9 warrior đâu anh em ạ lên nhớ là cái con này ở trong cái con này nó gồm có là cái tộc là tộc bit và hệ là hệ warrior. Tức là nếu mà chúng ta warrior mà mà mà chơi với cả bit ấy, kết hợp với bit ấy nó sẽ ra cái đội hình là 6 warrior kết hợp với cả 6 bit thì nó cũng rất là uy tín đấy. Đấy, mà cái cú đấm ở cái con này thì nó phải nói là phúng tôm. Đấm một phát ý Đấy mà đối thủ mà nhận được cái cú đấm ở cái con này thì xác định là đăng xuất luôn con nào không chịu được đâu Nếu mà phun đồ cho cái con Tutka ở 3 sao Thì cái cú đấm của nó rất là kinh khủng Nếu mà cái con này nhá mà nó chơi ở trong cái bộ 6 bit ấy Đấy thì nếu mà khi mà nó lên được 3 sao Và chúng ta dồn đồ cho con Tutka này Thì cái cú đấm của con này này nó sẽ tương đương với cả một con Assassin Ở trong bộ 9 Assassin Và kèm theo đấy là kết hợp với cả 6 bit nữa Đấy bởi vì cái cú crit của cái con này nó là x6 cơ 600% đam đấy anh em ạ Tăng 600% đam Tăng 600% đam không phải là x6 Mà là x7 Đấy bởi vì bản thân là cái đam nó xong rồi còn Tăng thêm 600% nữa Có nghĩa là nó sẽ là 700% Tính tổng cái lượng đam của con này này Đấy nên là nó sẽ rất là khỏe anh em nhá nó, Cú đấm của nó không khác gì là một con 9 assassin Đấy một con được kích hệ 9 assassin Sau đó lại còn được kết hợp với cả tộc bit nữa Khỏe chưa Nghe đã thấy là cái cú đấm của con này cực kỳ là kinh khủng rồi Mà tôi vừa mới chợt nhận ra trận này có cả Glide Có Glide thì chơi Chơi chơi Warrior ngon hơn đấy Nếu mà chơi uh, Warrior thì cái bọn Glide, Light Blade Light đánh vào nó tự chết thì cũng ngon Trận này còn có cả bọn Feather nữa cơ Tôi thấy là có Feather có 9m rồi có Glide Vậy thì có nên là chơi uh, chơi chơi chơi bit không nhỉ? Bởi vì nếu mà chơi bit thì không kẹp Marine được ấy. Kẹp Marine nó khó lắm, nó đội hình nó yếu. Kẹp Marine vào thì lại sợ sợ là là, là, là gặp Glide hoặc là cặp uh, ờ, gặp gặp 9 Feather thì lại sợ. Đấy nhưng mà nếu mà chơi Warrior là chắc chắn là kẹp được Marine ở level 10 là kẹp được Marine. Mà lại không sợ Glide, không sợ Glide, không sợ bit, trận này cũng có bit này. Hay chơi sử Warrior đi Warrior counter được khá khá Chính ra nên nếu mà chơi 9 Wario ấy Trận đấu này chỉ hơi sợ 9 mét ở giai đoạn giữa game thôi Đấy cuối game thì cũng không sợ lắm Kẹp Merlin vào ra Lancer thì cũng không sợ lắm Còn nếu mà chơi uh, Chơi beat thì nó sợ khá nhiều đấy Sợ khá khá khá nhiều nhất là cái bọn Feather và cái bọn 9 mét ở, ở level cao vẫn sợ cơ Do không kẹp Merlin được Kẹp Merlin thì cái bộ uh, beat nó khá yếu Thôi anh em ạ ra Doom rồi à. hai con Doom quyết định là chơi chín warrior luôn Đây rồi Tí nữa lên 10 là kẹp được Marine anh em ạ Thôi cứ roll ở 8 thôi Kiếm Tuka lên 3 sao anh em nhá Tôi nghĩ là chọn Warrior Nó là rất là hợp lý Bởi vì trận này ấy, nó sẽ không có cái bộ ờ, Mà cái bọn Warrior này sợ này Bọn Warrior này nó sợ nhất là cái gì Là cái bọn Goblin mà nó có được cái con máy bay Cái con Dark Spirit ấy Là nó rất sợ Đấy, ca lông các thứ vào là coi như là chết cứng luôn Không gây được đam luôn Đấy, giáp của cái bọn Goblin nó đã to rồi Nó lại còn có dark Grid counter nữa Lại còn máy bay counter nữa Máy bay thì gây đam phép Còn uh, còn còn dark Grid thì đốt máu Theo phần trăm máu nó rất là khỏe Nhưng mà trận này không có ai chơi Goblin cả anh em ạ Rất là may mắn Ủa đây rồi anh em ơi Chuẩn rồi, chuẩn rồi Ok 9 Wario anh em nhá Nhưng mà 9 warrior ấy thì nó bị một cái là như thế này là nếu mà chúng ta chơi 9 warrior thì cái, cái đam ở cái con tốt ca này khi mà nó tung skill nó sẽ bị bé hơn. Nó bé hơn so với cả chơi 6 bit. Đấy, 6 6 bit thì nó sẽ đam nó sẽ to hơn. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ chơi 9 warrior trong cái thế trận mà nó không có counter anh em ạ. Chọn warrior nó vẫn chuẩn hơn. Nhá. Rồi ok. <clears throat> Mặt lại hút máu à Thừa Kira, găng tay Kira Ờ Cũng được Tôi thực ra tôi cũng không không không không thích cái găng tay Kira lắm Từ từ đã anh em ạ Nhá Này rồi Thôi cứ roll thôi Nói chung là roll được con nào lên 3 sao thì, thì, thì chơi hết Đến khi là con Tutka lên được 3 sao thì tôi mới dùng đồ cho nó thôi anh em nhá rồi Xem đồ lấy cái gì Chém lan Tôi thích cái chém lan hơn đấy Anh em ạ Thích hơn cái, cái, cái Kira Kira thì để sau Sau thừa cho vào găng tay Kira Không cần Bởi vì tôi thì tôi ít khi lên 10 lắm Tôi chơi bộ này tôi luôn ở 9 full 3 sao mà Mà cái Kira phải lên 10 mới kẹp được cơ Kẹp được Kira vào ở level 10 nhiều khi lại còn chơi với mết nhiều thì lại không không không không kẹp Kira mà mà kẹp Marine đấy nên là nhiều khi là tôi cũng không không dùng ôi ừ, chết rồi đây này gặp thấy thằng mết nó cắt chuỗi này đó lên 10 là là kẹp Marine cơ thì thôi anh em ạ không cần Kira Doom này cho Doom vào Doom hai sao thì đương nhiên là nó sẽ gánh rồi Berserker này Vớ vẩn Berserker lên 3 sao trước tất cả ấy <laughs> Nếu mà Berserker lên 3 sao trước thì dễ dồn đồ cho Berserker thôi Đấy, cho đến khi nào mà con con tất ca này nó nó lên được 3 sao thì tôi mới dồn đồ cho tất ca thôi anh em nhé. Đấy, tạm thời chơi 6 Warrior kết hợp với cả hai Glacier đã anh em ạ. Mới mất chuỗi xong. Đấy, máu còn nhiều. Yên tâm. <laughs> còn yên tâm lắm anh em ạ, máu còn nhiều mà. Đây này có 9 mét, trận này có nhiều mét đấy. Có một thằng 9 mét fake và một thằng 9 mét thằng riu à. Căng đấy. chín mét này nó còn nuôi cả con Heaven Bomber lên 3 sao luôn. Sợ thật. Cũng như là kiểu làm youtuber ấy nhở, Dạo gần đây thì cũng có nhiều người là là cũng mới làm youtuber cái, cái game này tôi thấy là cũng có khá nhiều kênh mới làm youtube về cái về cái con game này đấy nên là cũng không lạ gì nếu mà chúng ta bắt gặp những cái uh, trường hợp kiểu dạng như thế đấy nhiều khi là tôi cũng làm những cái content kiểu dạng như thế mà tức là chơi uh, đấy như hôm nay là tôi cũng đang chơi là là dồn đồ cho cho Tuka chứ <laughs> thì người ta cũng thế người ta có một cái content kiểu dạng như là chơi 9 m xong rồi dồn đồ cho con Heaven Bomber cũng được, cũng hay đấy ý tưởng cũng hay đấy đấy hôm nào phải thử mới được anh em có thích không anh em có thích tôi chơi 9 mét rồi dồn đồ cho Heaven Bomber xem nó bắn như nào không? Thử xem cái quả tên nửa ở trong cái bộ 9 mét này nó mạnh đến cỡ như nào. <laughs> Nhưng mà tôi thấy cái con Heaven Bomber này nó vừa mới bị lép xong đến từ nhà phát hành với cái cú lép đam. Quả tên lửa bây giờ nó chỉ còn có 400 đam thôi, thay vì là 450 đam như ngày trước. Thế là khả năng là yếu hơn. Đây rồi hai con nữa bạn ơi ui một con nữa thôi xả tiền mạnh anh em ơi mạnh nhá anh em nhớ mạnh nhá mạnh nhá mạnh nhá mạnh nhá ui rồi ui nhiều quá đây rồi nhưng mà vẫn chưa được vẫn phải tiếp anh em ơi ui một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa một con nữa 13 giây 13 giây Ui, thế này không được rồi anh em ơi, phải dừng lại thôi. <laughs> không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, chết mẹ. Không kịp Ui ôi bỏ sói bỏ sói bỏ sói bỏ sói Đương nhiên rồi Phải ưu tiên cho con ấy phải Tôi tôi phải ưu tiên cho con con ờ, Con Aquaman anh em ạ Tôi càng lên 3 sao rồi này Chưa dồn đồ đâu nhá Gặp 6 bit xem là có ăn được không 6 bit này Có tôn ngộ không rồi này Ui cứ đấm một phát chết một con anh em ạ Chưa có đồ nhá Chưa có đồ nhá ca này là ca chưa có đồ <laughs> Rao sau là sẽ cho đồ Khỏe quá anh em ơi <laughs> Khỏe đấy chứ Anh em nhìn cái bảng đam kìa Anh em nhìn bảng đam kìa Đấy Tutka không đồ nhá Tutka không đồ đam đứng thứ hai Sau mỗi con uh, Con con con uh, Berserker thôi Nhưng mà nên nhớ là Berserker này là Berserker có đồ Berserker này là Berserker có đồ Và có tận hai con Berserker Nhưng mà gây đam thì không bằng được con Tutka luôn Anh em thấy căng chưa Chứng tỏ là cái con này nó cũng khá là uy tín đấy Anh em công nhận không Công nhận chưa rồi thôi tôi sẽ dồn đồ cho tất cả nha anh em nhá Uy tín đấy anh em ơi Không yếu đâu Một tiền nhưng mà khỏe lắm đấy anh em ạ Đã bảo là, là, là gọi là thánh phòng tôm là anh em biết là thế nào <laughs> Chỉ một phòng tôm thôi thì là năng suất nha anh em nhá Vừa nãy là còn không cầm đồ mà cũng phòng tôm là năng suất rồi Thì anh em cũng phải hiểu là là đến bây giờ ấy khi mà có phun đồ như này thì nó mạnh đến cái cỡ như nào vừa lấy là con con con tức ca nó không đồ mà nó còn đam nó còn to hơn con berserker là anh em biết là nó mạnh đến cái cỡ như nào rồi đấy khỏe lắm anh em ơi à đây rồi hay quá bộ đuôi bộ đuôi song sát hai con này mà nó đứng đánh cặp với nhau thì <laughs> đá cặp đá cặp anh em ạ đá cặp đây rồi lấy cái trừ giáp trừ giáp trừ giáp trừ giáp à từ từ đã lấy cái giáp này ngon hơn này lấy giáp này nó nó sẽ tăng giáp cho warrior nữa đấy tăng giáp cho những con warrior xung quanh vừa tăng giáp cho cho cho đồng đội mà cũng vừa trừ giáp của đối thủ thì nó sẽ có lợi hơn. Còn cái món đồ tiếp theo sẽ lấy tôi nghĩ sẽ là cướp điên đấy hoặc là cái ờ, cái cái hút máu trừ giáp, hút máu cuối. Thực ra hút máu cuối thì nó không ngon bằng cái cướp điên đâu. Hút máu cuối thì đấm 3 phát thì nó mới được tối đa đúng không? Nó mới trừ giáp tối đa. Trong khi là cái cướp điên này thì nó vào phát là nếu mà nó tung trưởng thì là nó crit một phát là nó tăng tốc luôn. Thì hoành nó hay hơn anh em ạ. Đằng nào thì cái cái cái cái hút máu một ấy, cái hút máu mà ở level 1 thì nó cũng có stack ba lần rồi. Ui anh em nhìn này, đấm assassin như con luôn. Chưa thể hiện được nhỉ, chưa thể hiện được bởi vì nó nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái món đồ tăng mana anh em ạ. Chính vì thế là cái con này nó vẫn chưa thể hiện được cái sức mạnh của, của cái cú đấm của nó. Đấy, phồng tôm là nó phải có mana thì <laughs> cái này là mana tăng chậm quá chưa kịp tăng thì chết hết rồi rồi thôi, chắc là tôi phải mua God of War thôi Chỉ God of War thì mới kích được 9 Warrior thôi Thôi chắc tôi không nuôi cái con Scott Master lên 3 sao đâu Anh em ạ Thôi Nuôi nốt cái con ách lên 3 sao thôi Xong rồi chúng ta up cấp Lên 9 kiếm 9 Warrior vào thôi anh em ạ Nhân vật chính nó ra rồi mà Nhân vật chính ở đây là con Tukka thì lên 3 sao rồi Đấy bài này bài, bài với Tukka thôi Nhá Bài này nó đánh tốt ca thôi Chứ còn không không không không đánh con khác Dồn đồ thì cũng dồn đồ cho tốt ca thôi Thử mà, thử nghiệm mà anh em Này, Goblin À không phải, đây là gì đấy? 9m 9m à, Càng đấy 9m Heaven Bomber à Kẹp với cả có cả máy bay Càng Khỏe đấy Được Không biết đây phải là youtuber không Vớ vẩn gặp đồng nghiệp lên <laughs> Chơi nó khá giống làm content anh em ạ Trông khá giống như là làm content đấy à đây rồi có cái bờ linh hay quá tôi đang đợi cái bờ linh đây này bờ linh cho doom anh em ạ để đấy để counter mấy thằng 9 mét hai cướp điên cơ rồi dồn đồ cho doom rồi chính ra con berserker nhá nó khá yếu con này chỉ gọi là đam phụ thôi Chứ ở trong mấy cái bộ mà kẹp Glacier và đánh nhanh thì ừ, khả năng mà tung trưởng nó mới cao Chứ còn chơi với bộ Warrior này đánh với cả con con Berserker này làm co thì yếu lắm Rồi, à, nói chung là bây giờ chuẩn bị mà lên 9 rồi Kiếm đủ 9 Warrior thôi anh em ạ 9 Warrior cho vào Xong rồi phải lên 10 kẹp Marine cơ Trận này là lết game là đấm với cả hai thằng đang có chuỗi này Và một thằng phe giờ với một thằng là, là, là 9m à. Ờ. Đều là những cái bộ counter và bộ 9 Warrior trong giai đoạn giữa game Đấy Bây giờ là bắt là tôi thôi anh em ạ Chưa Tôi bây giờ tôi vẫn đang giữ máu mà Tôi đã đủ 9 warrior đâu Bao giờ đủ 9 warrior rồi biết ngay Rồi tôi roll 9 warrior thôi Đây rồi Hay quá đùa nha anh em nhá Rồi lên 9 thôi Rồi bỏm berserker ra thừa một con berserker ok rồi tất nhiên là cái tầm này chắc là vẫn bị cái thằng thằng thằng chín phép nó bắt lạt đấy phải lên 10 kẹp marine mà cơ kẹp marine vào thì sẽ không sợ chín phép nữa ba mốt lên 10 chưa kịp chưa chưa chưa chưa đủ tiền chắc là cũng phải tầm khoảng 33 ba không sao chịu khó một chút anh em ạ chịu khó một chút chịu khó một chút chịu khó một chút đẩy cũng nhiều máu đấy nhở ui tôi chết rồi ố mà thì đéo nào mà cái thằng 9 mất này thua cái thằng 9 phe giờ nhỉ ảo thật đấy Tutka bị đồng đá chưa có thể hiện được gì nhiều cay thật cần phải phải phải kẹp Merlin vào để cho anh em thấy sức mạnh của con này mới được Hơi đuổi <laughs> Hơi đuổi anh em ạ Chồng <laughs> à đuổi quá nhở Về căn bản là vì là toàn gặp mấy cái thằng bắn trưởng Tôi có đã kịp đấm phát nào đâu Chưa kịp tung trưởng phát nào anh em ạ Có khi là tôi lấy cái bờ linh cho con Tutka Cho nó tung trưởng sớm này anh em này Ok Để giáp băng cho Doom đi Nếu không thì anh em sẽ không thấy được cái sức mạnh của con này Vớ vẩn này lại đi top 3 rồi xong Toàn nhưng mà tôi nghĩ là với cái lượng máu của tôi như hiện tại thì thì, thì cũng chưa chắc đã đi top 3 đâu <clears throat> tôi chỉ cần lên được 10 tôi kẹp Merin vào thôi là xong trận này là hơi sơ suất khi mà tôi không lấy ờ, cái cái BKB nhưng mà thực ra trận này chả có BKB mà lấy trận này không có BKB anh em ạ rồi lấy cái hút máu trừ giáp rồi trận này làm gì có ấy đâu trận này không không có một cái áo mưa nào anh em ạ Đấy, nếu mà có áo mưa tôi ghép ngay cái cái, cái chén thánh luôn nhưng mà không có áo mưa. Trên này tôi cũng vẫn giữ một cái gậy phép để tôi ghép chén thánh mà. Nhưng mà nó có áo mưa đâu. Không có áo mưa. Cái chính nó chính là việc là không có áo mưa ở trong trận đấu này ấy. Đấy. Lên 10 luôn không? 31 lên 10. Đào lửa vẫn được. Đào này gặp thằng 9 hẹp. Và thằng 9 hẹp thì thì, thì thì thì lại không cần phải kẹp Marine. Thực ra là 9 Warrior là ăn được rồi. 9 warrior là đủ để ăn thằng 9 hẹp rồi Vừa nãy là nó bắt lạt được tôi bởi vì tôi chưa có 9 warrior thôi Nhưng mà bây giờ tầm, tầm này tôi có 9 warrior tôi không sợ 9 hẹp nữa 9 phe giờ, giờ bình thường thôi Đấy ui đấm phát chết luôn Nhưng mà hình như lại bị đùm Đấy ui rồi ơi <laughs> Ảo rồi đấy Mẹ nó combo kia Combo đùm hết cả đội hình đấy kia thì chịu rồi Cay thật Chưa kịp làm gì Ơ nhưng mà trông vẻ Tutka trông rất là là, là trì nhá Ui nhìn này anh em nhìn này Ui rồi một mình nó đấm hết này Được cái chứ nhở Được cái chứ Ui rồi đấm một phát trên luôn Đấm phát trên luôn cây Hay đấy Hay đấy Được Anh em ơi Vẫn ăn được đấy, Ui ui đấm một phát hồi máu Một một phần tư máu luôn Càng đấy 14.000 nam cho cái con tốt cà anh em ạ Khỏe đấy chứ Rồi Vậy là ra round này tôi sẽ gặp vào 9m Ok Đấy bây giờ kẹp Merin vào rồi thì lại chả sợ nữa Kẹp Merin vào bây giờ thì, thì 9 mét cái cửa gì mà ăn được Giả sử nhưng mà tôi tham cái món đồ Kira cơ Đấy tôi ghép Kira xong rồi tôi kẹp lên 10 tôi kẹp Kira vào thì còn sợ chưa Tầm này mà 9 Warrior kẹp Marine thì nó lại không sợ anh em ạ Bởi vì thế này là tôi tôi thì 9 Warrior nhưng mà 9 Warrior của tôi ấy Nó lại là 9 Warrior mà nó nó là 3 sao Đấy nó chứ không phải là 9 Warrior 2 sao đâu 9 Warrior 3 sao thì nó khác lắm Đồ hồi máu là có nha anh em nhá Đồ hồi máu kháng phép có hết Ok Để xem mày ăn nổi không Ăn nổi không Ăn nổi không Ăn nổi các bạn ơi Rồi Doom trúng vào máy bay Ngon quá Máy bay hai sao bị Doom Thế thì cậu đi Thế thì cậu đi rồi Ui rồi ui Anh em nhìn đẩy kìa Ơ nhưng mà bản sao Mẹ đẩy 25 màu nhưng mà lại là bản sao anh em ạ à. ờ, Thôi được rồi Thế round này gặp bản chính Ơ mà thằng 9m nó lại vừa đẩy thằng 9 rồi, <laughs> Ảo thật sự luôn Thằng 9m vừa nãy nó bị đẩy Xong bây giờ nó đẩy thằng 9 feather Một phát hai mươi mấy máu luôn Thế là bây giờ tôi lại nhiều máu nhất anh em ạ Ảo chưa anh em Ảo thật đấy Rồi rau này thì gặp 9m thì thì thôi tiện 9m lên bảng thôi nhỉ Quá đơn giản luôn Đấy kẹp Marine vào khác ngay Bảo mà tôi kiểu tôi chơi kiểu up cấp sớm ấy 26 mà đã thấy à, là lên 10 rồi toàn một sao thì nó khác Còn bây giờ nó là Warrior 3 sao Warrior 3 sao mà lại là 9 Warrior thì nó khác lắm Bắn trưởng vào có khi phản đòn chết cơ anh em ạ Vớ vẩn bắn trưởng vào lại phản đòn chết ấy Ui, một lần nữa con máy bay lại bị đùm anh em ơi <laughs> Ảo thật sự Thôi thế thì đi rồi Thế thì bạn đi rồi bạn ơi Nhìn kìa Ui đẩy nhiều máu chưa Lại 25 máu nữa rồi Thế là xong tiến 9m đi Đúng 25 máu luôn Rồi Tiếp theo thì nó sẽ là cái thằng 9 phe giờ 9 phe giờ lại bị tôi đẩy mất 17 máu Thôi xong rồi anh em ạ Thế là round này còn chưa đến round 35 thì trò chơi kết thúc của anh em Round này làm gì có cái cửa mà sống được đây <clears throat> Ok Rồi tôi ghép lốt đồ nha anh em nhé Round này chắc round cuối rồi cà mạnh thật đấy Đấm khỏe thật Đấy mà trận này không có mấy con giống kiểu Hunter nhỉ Hunter mà kiểu tất ca nhảy xuống bờ linh gặp đúng con súng Xong phồng tôm phát con súng lên bảng điểm số luôn Súng 3 sao hoặc là cung đen 3 sao Bị con tất ca này nó, nó bờ linh xuống nó bắt được nó đấm cho một phát lên bảng điểm số mới hay nhưng mà trận này không có ai chơi À không, tôi tôi tôi tôi tôi tôi để tôi bắt con con lại bởi liên lạc Ồ, ui ôi, nó chuyển nhanh quá anh em ạ này Khôn phết <laughs> Khôn phết đấy, khôn phết đấy Thấy tôi chuyển ra một cái là nó lé luôn Con lai vừa lên lai sang bên kia Ôi thôi chết mẹ Bị dính tên rồi anh em ơi Ôi tôi bị dính tên rồi Giết con Doom đi không là bị Doom này Ui Được được được được, được. con Doom của nó chết rồi Hay quá Ôi tôi chết rồi anh em ơi tôi bị dính tên Ơ nhưng mà nhưng mà làm sao? Làm sao? Làm sao? Bây giờ làm gì? Làm gì? Làm gì? <laughs> làm gì nào làm gì làm gì làm gì làm gì ui giời <laughs> ảo quá anh em ạ thực ra thì gây đam cũng không nhiều lắm nhở có năm nghìn đam chả biết là nó có mạnh hay không anh em ạ thôi để anh em cứ thử thôi nhá hôm nay làm giải trí cho anh em thôi rồi đổi cho thánh phục tôm trông thì cũng có vẻ là thánh phục tôm đấy nhưng mà không biết là thực chiến thì như nào thì anh em nếu mà anh em buồn anh em có thể là tự tự test như anh em nhá xong anh em có gì anh em confirm